Xin chào tất cả anh em Hôm nay thông qua cái video này Tôi muốn giới thiệu cho anh em bộ sản phẩm Bầu cua bịp Báo dung 6 mặt Mới nhất 2020 Để anh em đi chơi ở các sòng, các sới Để anh em có thêm Tự tin và nắm chắc cái phần thắng ở trong tay anh em nhé Nhưng anh em đã biết thì những anh em nào Mà đã từng sử dụng qua những sản phẩm của bên tôi Thì anh em cũng biết là độ uy tín và chất lượng của tôi dành cho khách hàng và những anh em nào mà chưa biết hay là muốn tham khảo những sản phẩm mới nhất của bên tôi thì có thể liên hệ theo số điện thoại tôi đã để ở trên màn hình anh em có thể kết bạn Zalo gọi trực tiếp cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé và bên tôi đặc biệt là tư vấn hoàn toàn miễn phí anh em nhé thì trước khi tôi vào test cho anh em cái độ chính xác của cái máy báo rung 6 mặt bầu cua bịp mới nhất 2020 này thì tôi giới thiệu qua cho anh em đây là cái công thức báo rung của riêng cái bộ ờ, báo rung bầu cua báo rung 6 mặt đúng không ạ tôi đã làm sẵn ở đây đây là công thức riêng của cái bộ này thì đây tôi đã làm vào một hộp này và tôi đã sẽ tôi đã làm khác với hai hộp này để anh em nhìn và phân biệt cho nó dễ đó, đây là hột tôi đã làm đúng không ạ những con khác thì nó hoàn toàn khác nhau đây ví dụ cua này Đấy, để anh em để biết được chính xác là cái con nào tôi đã làm để anh em biết thêm được cái độ chính xác của nó là như thế nào anh em nhé Đấy, ok chưa khi anh em không chơi khi anh em đi chơi thì anh em cầm một máy và hột là anh em đã cầm phần thắng ở trong tay khi anh em mình đi chơi thì anh em mình gạt nút bật lên để khởi động khi nào mà anh em không chơi thì anh em có thể tắt đi và đặc biệt là mặt cá là mặt không dung thì anh em lúc nào cũng phải để trong trạng thái mặt cá ngửa lên để anh em tránh tình trạng là hết pin anh em nhé sẽ lâu hết pin hơn được chưa ạ? bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái độ chính xác của nó anh em nhé anh em theo dõi hết cái video này anh em mới biết được là cái độ chính xác của nó là như thế nào đây bây giờ tôi sẽ bật máy lên và tôi sẽ để ở cái chén này để tôi và anh em cảm nhận được cái độ rung của nó anh em nhé đây tôi sẽ test cho anh em máy báo không dung không dung là có cá đúng không ạ tôi sẽ khui cho anh em có cá hai cá luôn anh em thấy chính xác chưa ạ tiếp này anh em một ngắn một dài một ngắn một dài có nghĩa là có gà có gà đúng không ạ tôi sẽ khui cho anh em có gà anh em nhé rất là chính xác máy báo tiếp tục một ngắn một dài một ngắn một dài có nghĩa là có gài khui cho anh em có gài đúng chưa rất là chính xác anh em nhé anh em yên tâm hai ngắn hai ngắn là có cua đúng không ạ khui cho anh em có hai cua luôn quá chính xác anh em ơi một ngắn một dài một rắn một dài có nghĩa là có gà đúng không ạ tôi sẽ khui cho anh em có gà hoàn toàn chính xác cho anh em luôn nhé độ chính xác của nó phải đến 100% anh em nhé vẫn tiếp tục một ngắn một dài một ngắn một dài lại gà tiếp anh em ơi tôi khui anh em anh em thấy sao ạ đối với riêng tôi thì tôi dám chắc tự tin với anh em là cái bộ sản phẩm của tôi hoàn toàn chính xác 100% máy báo không dung không dung là có cá đúng không ạ bây giờ tôi sẽ khui cho anh em có cá rất là chính xác đấy thì đấy là tôi test sơ qua cho anh em một vài chén để anh em biết được cái độ chính xác của nó là như thế nào để anh em hiểu rõ hơn về cái bộ sản phẩm bầu cua bịp mới nhất 2020 này thì ngoài ra tôi còn có rất nhiều các loại sản phẩm về cờ bạc bịp mới nhất 2020 mới nhất thị trường hiện nay anh em có nhu cầu mua hàng hoặc tham khảo những sản phẩm mới nhất bên tôi thì có thể liên hệ theo số điện thoại tôi để ở trên màn hình anh em có nhu cầu mua thì anh em có thể gọi điện cho tôi và tôi sẽ tư vấn cho anh em tận tình để anh em biết được à, hay là những anh em nào mà chưa hiểu rõ về những bộ sản phẩm của bên tôi thì tôi sẽ tư vấn cho anh em để anh em hiểu rõ hơn về bộ sản phẩm anh em muốn có nhu cầu muốn mua đúng không ạ thì <clears throat> video tôi làm đến đây là kết thúc tôi xin chúc anh em đi chơi ở các sòng các sới luôn luôn may mắn đánh đâu thắng đấy Xin chào tạm biệt tất cả anh em